đến với kênh video của điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin ờ, gửi đến ờ, quý vị và bà con máy cưa xích Thụy Điển hút có bana ờ, năm ba, máy cưa xích rất là nhiều bà con sử dụng thì hôm nay điện máy Cường Linh sẽ tiến hành mở hộp và giới thiệu đến quý vị và bà con cái sản phẩm như thế này thì đây là cái vỏ hộp của sản phẩm này vỏ hộp mới của sản phẩm thì nó sẽ có hình hình này gọi là hình lục giác như thế này hình hình thang như thế này đây thì đây là vỏ bên ngoài của máy đây là cái tem nhập khẩu của máy này Husqvarna này 353 trên sâu là máy cơ xích 353 đây là cái mã phần à, mã khung của máy này cũng như là cái mã vạch à, nhập khẩu ở đây đấy à, sản xuất ở Thụy Điển này à, made in Sweden thì à, sau đây tôi sẽ tiến hành à, bóc hộp ra cho quý vị và các bạn cùng xem đây cái hộp nó được giá rất là cứng này đấy đây thì ờ, đi kèm theo máy thì có một hộp ờ, lam xích như thế này lam xích của nó thì là lam 55 ờ, phân đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số của máy này bằng tiếng Anh đấy có biểu tượng Husqvarna ở đây Husqvarna đây là phụ kiện phụ tùng đi theo máy này đấy là cái à, phần tấm bảo vệ à, nó ở đây cũng có cái phần logo cũng như là ghi à, mã vạch đầy đủ này đấy đây là cái tua vít cũng như là cái cờ lê ống để vặt buri chỉnh máy ờ, đây cũng là cái phụ kiện kèm theo máy này đấy được bao bọc trong giấy rất là kỹ còn đây là sản phẩm máy cưa xích con 353 à, đây máy cơ xích Husqvarna à, 353 đấy quý các bạn có thể nhìn được cái phần dây à, khởi động này rất là chất lượng này ở phía phần khung này thì có một lớp thép ở đây đấy rất là tinh xảo màu đỏ gạch màu rất là đỏ đẹp cái phần này là cái phần xăng pha nhớt của máy nó nằm ở đây còn ờ, phần bên này thì sọ sẽ là cái phần ờ, nhớt để bôi trơn ờ, lam xích đấy đây cái phần cắt côn của máy này còn đây quý các bạn nhìn đây này cái cái này là cái tay cầm của máy này đấy rất là cầm rất là đầm tay rất là trơn tru đấy độ hoàn thiện rất là tốt ở trên cái phần đầu của động cơ thì có chữ biểu tượng hút ở đây đây là mặt trước còn đây là mặt trước của máy này đấy mặt trước của máy độ hoàn thiện rất là cao ở bên này cũng có chữ hút Covana ở đây quý vị các bạn để ý ờ, các con ốc của nó này con ốc của nó ngoài rạch rãnh này thì ở trong còn có hình à, lục lăng nữa đấy quý vị các bạn có thể sử dụng tua vít hoặc là lục lăng để mở được đây có một cái núm bơm ở đây à, bơm xăng đấy nó bơm ở đây đây là cái phần à, le gió cũng như là công tắc đóng mở của nó ở đây đấy nhìn rất là chất lượng này ở phần à, ở phần này thì nó có hai cái rãnh ở đây còn riêng với máy Trung Quốc thì nó sẽ làm liền luôn và chất lượng ờ, nó không làm được tinh xảo như thế này cái phần ờ, ga này cũng như là cái khóa ga của nó Đấy. rất là chất lượng còn đây là phần bên dưới của máy này đây phần bên dưới của máy đây đấy lò xo giảm rung này tay cầm kết nối hai đây à, độ ồn 97 dB đấy máy thì có công suất 2,4 à, kW và uh, có đường kính nòng đó là 45 mm thì sau đây tôi sẽ tiến hành à, mở cái ốp này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này cái ờ, nắp một bên của máy này đấy thì ờ, quý các bạn ờ, kiểm tra này tháo ra made in Sweden đấy sản xuất ở Thụy Điển đây biểu tượng ở Husqvarna đây cái tấm của nó rất là chắc chắn này cầm rất là đầm tay đấy đây ngay trên cả cái nhựa đen này vẫn made in Sweden hàng sản xuất ở Thụy Điển chính hãng đấy còn ở trong này là cái phần bát côn này cái phần bát côn con này thì bát côn của nó nhìn ờ, khác hơn so với loại estim đấy đây là cái phần bát côn của nó thì ờ, đây bát côn và ở đây quý các bạn để ý ở trong phía trong ngay trạch trong cái khung của nó này có chữ Husqvarna 353 ở đây có một cái tấm tấm bảng đen bằng ờ, kim loại ở đây đấy mà hàng à, nhái sẽ không thể làm được à, như thế này nhìn các chi tiết hoàn thiện rất là tốt đây là cái bộ điều chỉnh à, xích của máy đấy tổng thể máy rất là đẹp chi tiết rất là đẹp còn đây là cái bao đựng xích của máy đựng lam của máy đây đây kèm theo một cái lam đựng máy của máy ở đây hút qua bada đấy còn đây là cái ờ, lam trượt kèm theo máy kèm theo máy thì là lam 55 ờ, phân tôi sẽ mở ra luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đây làm Husqvarna riêng à, cái lam của cưa thì nó lại sản xuất ở Canada đây Husqvarna made in Canada hàng Husqvarna à, chính hãng nó là lam trượt đây, rất là đẹp Đấy, Husqvarna 353 tư hai ba còi lông còn lông đen thì ờ, quý vị và các bạn ờ, có nhu cầu mua máy cơ xích ờ, chính hãng Husqvarna hoặc là Estin vui lòng à, liên hệ à, đến máy cường linh địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc à, qua số điện thoại chúng tôi để bên góc màn hình quý vị và các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá sản phẩm tốt nhất còn đây là cái phần thiết cầm theo máy này. tôi sẽ bóc ra luôn cho quý vị và các bạn cùng xem